Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Trong thời gian gần đây, dự án Giai Gai Nhà Bè đã làm mưa gió trên thị trường bất động sản tại khu vực phía nam Sài Gòn. Không chỉ bởi sự tiềm năng mà bản thân bất động sản mang lại thông qua vị trí, tiện ích, quy mô hoành tráng của dự án, mà còn bởi sự uy tín của chính nhà đầu tư. Chủ đầu tư dự án Sai Cai Nhà Bè là tập đoàn GS Engineering and Construction GSENC Hàn Quốc – được thành lập vào năm 1969, là tập đoàn đa quốc gia đứng đầu tại Hàn Quốc hiện nay. Lĩnh vực kinh doanh bao gồm đầu tư và xây dựng công trình, xây dựng dân dụng, công nghệ, môi trường, dầu khí và nhiều lĩnh vực khác. Được thành lập từ năm 1969 với bề dày lịch sử 50 năm, hiện nay đã có mặt tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, hình thành nên 31 chi nhánh cùng 224 dự án trên toàn thế giới xuất hiện trên thị trường Việt Nam và đã có hai trụ sở chính đều đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh suốt hơn 10 năm. Dự án Sai Gai nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, gần làng Đại học khu B và dự án cũng được biết đến là khu đô thị lớn tầm cỡ quốc tế tại phía nam Sài Gòn. Dự án sở hữu căn hộ với quy mô lên đến 350 hecta, được trông đợi là khu đô thị lớn nhất vùng Nam Sài Gòn. Vì nằm trên trục đường chính tại khu vực nên từ dự án sẽ không tốn quá nhiều thời gian để di chuyển các quận trung tâm, phải kể đến như là quận 1, quận 4, quận 5, quận 7 hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây là một trong những địa phương hiếm hoi sẽ nhận được sự đầu tư đặc biệt về cơ sở vật chất và giao thông công cộng trong thời gian sắp tới của chính quyền thành phố. Chính vì thế, khi sinh sống ở đây, người dân không chỉ được hưởng những ưu đãi từ tiện ích bên trong khu đô thị mà còn hưởng lợi kép từ các công trình công cộng bên ngoài. Dự án Sai Saika Nhà Bè gồm các hướng chính, với hướng Nam hướng về phía đường Nguyễn Bình, hướng Bắc hướng về rạch ông Bốn hướng Tây hướng về dự án khu dân cư hiện hữu, hướng Đông hướng về trục đường chính Nguyễn Hữu Thọ. Tới thời điểm hiện tại, dự án đã được xây dựng hoàn thiện về hạ tầng, cùng với hệ thống thoát nước, tường bộ cùng các khu vực bờ sông. Đội ngũ thi công đang trong công tác hoàn thiện những hạng mục cuối cùng là trải nhựa và kẻ lan đường với các trục giao thông nội bộ, triển khai hết công suất để hoàn thành được giai đoạn 1 của phân khu Zai River County 1 với tổng diện tích 17,9 ha, gồm 359 biệt thự, nhà phố và nhà phố thương mại, mật độ xây dựng là 30%.